Con là phong thanh lộ của con hả? À, con tên là Phùng Minh Hoàng, con 4 tuổi à, Dạ, con có vị tranh là tên cậu bé Minh Bảo à, Nhà báo đặt cho con cậu bé Minh Bảo Thích, con thích ăn bánh bao nhưng mà con biết con biết người ta bán bánh bao đâu rồi thôi con mua bánh bao về cô gửi nhà cho con đi cho con ăn dạ à, con thích ăn quả trứng quả trứng quả trứng sô cô la đó à, quả trứng sô cô la hả dạ dạ con thích chơi đồ chơi mấy đồ chơi kia trên đồ chơi tàu lửa hai điện thoại cho con vậy dạ alo con con sao con không có sái gì vậy bây giờ cô làm cách nào để gặp được con đây thì mai mốt con đi hay á con con con ngồi á đằng sân khấu á cái con lên con con hú con sân khấu á sân khấu hả người cái hòn đó con con con lên tivi truyền hình Vĩnh Long một á con con con con con, con hay chảnh á con hay đi hát hài em ơi ờ. con hát bài Sài Gòn đẹp lắm con hát một bài con hát một bài cuối cùng thôi á chỉ còn không có hát mấy bài kia đâu dạ được đèn trên trên bến khi chiều nắng chiếu phai ra hát khoan mua tà ao tung bay nếp sống vui tươi nói trên nhau đến mê rây sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi nhạc sĩ nghe nước trên đường vắng qua màu từ ra hâm bến câu chào nói lão phao phố xá anh ha đón chân tôi đến chung vui sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi la la la la la la la la la la tiếng cười cùng tôi tranh hòa niềm vui say sưa la la la la la la la la la la Ui đời đẹp quá đẹp quá trăm bao ý ho Một tình như bên ghi rẻ ha cô cà Chạy lòng muốn nhớ bao ngày vắng nơi xa Sông mái trong tôi bóng hôm nay sẽ không phải Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Hay quá à quá à Chị cô nghe thêm bài nữa được không? Không, hát một bài khúc cụng nữa mà vòng này không nhúng nha giờ con mắt đi công chuyện con đi chơi rồi à, con đi con đi chơi không nhúng nữa rồi sao sao con hát cho một bài nữa cho con nghe thôi lát nữa con con về á con cô con điện thoại cho con để để con hát cho con nghe nha à, chị tối rồi không nhúng có đèn rồi lắm giờ con đi chơi không nhúng con đi với cậu qua con thôi cô cô tới chảy mà con đi mất tiêu luôn rồi Ủa cô đang đâu vậy? Nhà của cô ở đâu để con tới con gặp cô? Ngồi anh gan ghê á, anh gan ghê rồi tới gặp cô nữa kìa Hả? Gan ghê Ủa cô xa lắm hả? Cô quá xa vậy? Cô cô xuống đây là cô gửi cái trứng về cho con nhanh lên nha ha Cô mà gửi Cô mà gửi cái trứng chảy Cô mà gửi cái trứng chảy mà con giận cô luôn á thì con phải phải gửi trứng ờ, cho con phải gửi trứng về nhà con nhanh lên đi gửi trứng cho con nữa chứ con gửi trứng trễ quá sao được cái trứng dạ. ủa cô cô cô cô chuẩn bị đi ngủ hay là sao vậy xong rồi lát lát lát tới giờ con ngủ quá cái cô có ngủ không con ngủ sớm nhất đấy con tàn là con thích uống nước đá không là mình bị hay góp luôn mình hay góp là không có tiền nuôi cho mẹ đâu là mẹ mình nghèo buôn nó hỏi không hỏi có tiền để nuôi mình không không có không không có tiền để nuôi mình để cho mình ăn dạ con uống nước nguội Dạ Bye bye cô ừ. Con còn hôn cô nữa